ngược lên đằng trước ta về bước lên đằng mau những vết câu chạy xước theo thời gian khiến tao đọc mau khó khăn bị chó săn này có răng Tim tao giá bằng như anh chân trên hai đăng về yeah, về yeah. Alo đây là Mr. Quang Tèo đây Sinh ra không có bố không quan tâm quan sát Hèo mấy thằng hay đời bây giờ cố Ngày nào đó được ngang kèo Cố quá là cố quá là bên xe cứu thương công mai đều đi về yeah, về yeah. Lâu kỳ Việt Nam mì á vàng ơi thêm nay kìa như ngôi sao vàng nhưng không ngang tàn ơi dòng bồi khoác ao chàng đã chỉ biết đánh đàn hứa tôi hoa mơ màng ơi thôi đừng nói chi mấy câu nàng lệ hơi có nắng vàng nhưng không ngang toàn đâu